Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi Và Duy Khả xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi Và tối ngày hôm nay thì chỉ còn khoảng tầm 30 à, phút hơn nữa thôi Thì sẽ chính thức à, khép lại cái à, mùa đua top của cá nhân cũng như là ban hội Cho anh em cùng xem sơ qua top như thế nào nha em ơi Và Khải sẽ làm video này sẽ up ngược lại trên kênh cho anh em xem nha và anh em xem video đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi Và tại anh em cùng xem sơ qua thì top ban hội Thì băng top 1 đó là Thiên Đớ Băng top 2 đó là Băng Đại và bang top 3 là Tiêu Giao Và hiện tại bang uh, top 4 là Ba Miên Top 5 là ac e và top 6 là Cướp và top 7 là Ngáo Nam Và top 8 là IS và top 9 là Tiếu Ngạo và top 10 là BCE Thì hiện tại ở mùa này thì chỉ có từ top 1 đến top 7 được thưởng của nhà Nam Nên là những ba mà từ top 8 đến 90 thì không có quần quà gì nhà Nam Và cũng như là cá nhân cũng vậy Nam ơi Đó anh em cùng xem sơ qua cá nhân Đó nè Cá nhân thì uh, hiện tại trước mắt thì chúng ta thấy rằng là anh Lê Angelina Jolie được 201k và John Lim 2 được à, 200 và John Lim 3 được 170 và John Lim 1 được 169 Khải thì mới nạp một ạc à, 137 và tí nữa Khải sẽ tiếp tục à, tính toán và nạp thêm những ạc tiếp theo được thì nạp cũng được thì mình đọc cho một top nè đó rồi và còn top 8 top 9 top 10 coi như bỏ nha nè rồi anh em cùng chờ đợi một chút thôi nha anh em ơi Ok anh em bây giờ thì chúng ta cùng uh, sau khoảng 15 phút thì bây giờ chúng ta cùng trở lại với cái bảng xếp hạng thì nha anh em ơi à, đây xem bảng xếp hạng được tồn tại tức này nha hiện tại vẫn chưa có gì thay đổi và khả vừa rồi khả đọc thêm 30k vào top 6 như nè rồi và trong thời gian rảnh rỗi thì anh em cùng xem qua cái top này anh em xem qua cái top lại một lần nữa nha xem qua cái top lại một lần nữa nha anh em đây rồi anh em đây đầu tiên thì ờ, chúng ta sẽ có một vòng sáng hạn sử dụng 30 ngày nếu mà top 1 thì sẽ được uh, như là 50 cái ờ, lệnh bài boss này và kèm với những cái món phận bên dưới đó là ấn thạch mắt đột tùy chọn thuộc tính và món thứ hai đó là ngọc bò cực phẩm tùy chọn thuộc tính và món thứ ba là một bộ định quốc random thuộc tính full bộ và không mắt ọp nha nam hên xuôi nha nam mở hên xuôi nha hồi thứ tư đó là một bảo rừng động sát cực phẩm ngẫu nhiên hồi thứ năm đó là một bảo rừng cực phẩm tự chọn đó à, định quốc là trừ áo với nón nha nam là vì thời gian cái món này nó còn bảo bảo bảo hành cũng như là um, gọi là thời gian nó kiểu bảo, bảo hành kiểu là không cho ra món thứ hai anh em nên là ở mùa trước thì có được cái nón với áo rồi cực phẩm rồi mùa này thì không có nữa bảo hộ gọi là bảo hộ không cho ra nữa đó cho người dân bảo hộ rồi thứ sáu là bảo rương cực phẩm nhu tình tự chọn có thể chọn áo cũng như là ngập bội nhu tình và thứ bảy là chứng mã phi dân đó nè đó là top ban ban hội cũng như cá nhân là như vậy thôi top 2 thì được 30 lần bài bot và phần còn lại top 3 thì 20 lần bài bot phần còn lại top 10 uh, 10 và ôn top 4 thì 10 lượng bài xanh bút xanh thì mấy trăm xu một cái nữa nè rồi hàng năm thì không có hàng sáu không có hàng bảy không có nói chung là chỉ nhận những văn thưởng còn còn lại thôi nè đó rồi bây giờ chúng ta cùng trở lại tiếp tục với chuẩn bị phần à, nạp và đây là top 3 như năm Top 3 thì hiện tại Thiên Đớ với Đại đang tranh giành nhau ờ, từng ờ, từng cái nạp anh em à Chỉ cho nhau khoảng tầm hơn 100 vật phẩm mà thôi Thực sự à, Thiên Đớ với Đại đang tranh nhau khá là cao Đang trên nhau chỉ một hai cái thôi Đây là phần uh, top 3 Đấy là họa sĩ Rồi các nhạc sĩ quốc trung, họa sĩ Trung Đình Nói chung là chỉ cùng được tôi Tại được khai vẫn đang uh, chú trọng vào hướng uh, cá nhân hơn Thêm ai lên nữa không ta? Lên nữa đập máy phát cho luôn nè anh có thấy được quyết định đi tiếp của người thuyền đó được chưa đến lúc đấy thì tôi nghĩ là đi cũng đã cũng chưa nghĩ Tôi muốn hỏi với thiền đớ với à, ba miền đang tranh nhau từng cm ơi thiên đế với đại chứ, sao đi nam thiên đế với đại đang tranh nhau. Từng cm. chắc hẳn là phải có một số gì đó để có thể là sợi dây gắn kết anh từ cái thời điểm đó cho đến bây giờ mà không phải là cái loại nhạc cụ khác, không phải là móc chuyển nào khác luôn. là Không phải là để lại được thì với người trẻ như mình thì cũng còn à, mười mấy phút thôi em ơi rồi chuẩn bị tinh thần à, chuẩn bị cá biến đọc thôi đây cho anh em sơ sơ qua thì khải uh, chuẩn bị khá là nhiều chứ không biết đâu nè để mà nói cái phần lần đưa top này khải uh, chuẩn bị khá là nhiều nè đỡ ít ít là ton luôn nè đây Đó. trên <coughs> tinh thần chuẩn bị này. Ok anh em xong hồi uh, à, nạp thì uh, bây giờ anh em cùng uh, xem sơ qua thử nha anh em Đây uh, Xem top hiện tại Hiện tại chúng ta còn tầm 8 phút nữa thôi Tôi băng hội Thiên đớ Đại Vẫn đang tranh giành nhau chỉ sắc sơ khoảng tầm 100 đến 200 vật phẩm thôi Và tiêu giao thì chắc cứu top 3 rồi Và thiên ba miền chắc cứu top 4 và ACE uh, Chắc cứu uh, top 5 Còn uh, cướp hơn 10k cũng có thể chắc cứu top 6 Còn Khải thì hơn 4k thì cái này chưa hên xui nữa hơn 4k với 3.000 mà thôi thì hiện tại anh em cũng đang tranh thủ cố gắng nạp được như nào rồi giờ chúng ta cùng chỗ vào cá nhân cá nhân thì uh, khảo đã nạp uh, à, 3 ạ uh, 137 90 và 60 rồi chờ đợi uh, thêm vài phút nữa khả tính tiếp anh em ơi mùa này thì đầu tư cũng khá nhiều nữa kiếm ít đồ mà biết như thế nào đây anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ cho khảo like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và ở trong bang mình thì có một anh đây nè anh Gurley anh đang top 1 250k và John Lee 02 200k và top 3 John Lee 202 và top 4 đó là 174 đó mà nói cho mình nạp hơn thì mình lấy top 4 thì cũng vậy mà top 5 top 6 cũng như nhau thôi mà mình đỡ mình chia có mấy cái phần thưởng bên dưới nữa giờ mà mấy cái dưới này mình không không để ý là nó có thể hơn mình là nó mất mình mất top dưới phí rồi bây giờ hơn anh cũng được thôi thêm là 30k 40k nó đọc là hơn luôn nhưng mà phí quá nè còn luật nè mày mà phí quá phí phạm quá đó phí phạm quá rồi ờ, để mình tính thôi nè miễn sao nó hài hài hòa cái túi tiền được tại vì à, bỏ ra số lượng khá nhiều nên là làm sao cho nó hợp lý túi tiền được em ơi đó mà nói mua này thì đồ thì cũng gọi là tương đối tầm ổn và cần cũng cần vài món thì tính toán sao hợp lý được nè sàn hết rồi tính ờ, làm làm đó là máy gặt nộp thôi nhiều quá nó chật chỗ nhìn full màn hình nó khó chịu 5 <coughs> phút nữa nha anh Tùng ơi anh Tùng ơi okay. Rồi chuẩn bị nha Tầm phút 55 á Thì anh nhỏ cho em uh, Mỗi hạt uh, 55 thì, uh, Để em coi Từ từ để em dục cho xong đi Anh vừa mới bắt đầu vào rồi đấy Nhỏ thêm uh, một uh, Chủ yếu cái cái, cái top cái hai cái top của anh nữa nha Chứ còn hai top kia từ từ thử lại còn 4 phút hôm nay xem thử nào có ai nhảy lên không nè cũng chưa ai nhảy lên thì thực sự là không có gì đáng lo <clears throat> Anh đọc thêm ờ, top 1 thêm 30k nữa liên tục ơi Top 1, top 2, mọi thứ 30k anh ơi 60k 30 60k rồi lá nghiêm túc nằm trước cái kẹo cái này 3 phút nha anh 3 phút nha đây bắt đầu anh nổ cái top 1 đúng rồi cái nào nổ top 1 top 2 đây chủ yếu nổ top 1 top 2 đây 2 phút 30 giây giờ phút này có cho cho nó nó không nộp kịp đúng rồi lúc này cho nó còn nộp kịp nữa này to này không nộp kịp nữa đâu nó mình niềm tin lấy thêm ít nữa tầm này mà những thằng canh top 1, top 2 á nó nộp không sao nó nộp kịp anh ơi còn hai phút cho đó đơn giản là thôi anh rồi chốt số đó đậm phát một nữa anh đậm phát một nữa xong còn 1 phút 45 45 giây anh tranh thủ nộp đi anh đây rồi hơn 300 lên hơn 300 rồi đấy ok ok 58 1 phút 30 giây Với 1 phút 30 giây này thực sự là Để mà có một người cạnh tranh thì không có nổi đâu nè Cạnh tranh gì nói nữa Không có đường nào mà cạnh tranh nói luôn <clears throat> rồi 50 giây cuối cho anh em xem sơ qua à, chiếc này chiếc kèo anh em ơi không ai lên nổi đâu rồi ok ha mới anh Tùng ơi bên này còn đủ xanh em dương còn à, một còn 40 giây mà nạp không cho đủ xanh hay nha bên này còn 15k à, anh ơi vãi trướng ừ hiện tại giờ thời dạ. gian con chạy nè ừ còn 45 giây nha đợi nha lần sau nếu có nạp là hiện tại em vừa rồi tính là còn 45 giây em bắt đầu em nạp mà nó bảo là họ không được nạp nữa rồi vãi chướng rồi hiểu hiểu hiểu bây giờ này anh em thấy dây màn hình không à, còn đến 10 giây nữa mới đúng 23 giờ em chín nhưng mà vẫn chưa nạp được cái chỗ này hơn là em nạp hết rồi nha <laughs> vãi chướng ok anh ơi chống lại đẹp easy game ok đây anh trên màn hình like em còn uh, ờ, 15k nữa thôi ok chả được rồi cho anh biết có thất thoát nha tại vì em nạp không kịp nạp nó không cho nạp nhưng mà nó không kịp không cho nạp video em có làm lại mà không cho nạp đâu rồi ok lá bài tốt rồi tính vậy thôi ờ, ờ ba trăm k chiếc kèo không à? đó anh tôn quá chiếc kèo quá đẹp rồi 300 k 235 235 đó 210 200 148 và 110 còn 15k bên này không nạp được ok không sao đâu em ạ ok anh ơi à, bị lệch 45 phút vậy 45 giây vãi linh còn 15k 16k chứ nó tính sao nếu mà lần sau giải cẩn thận nha vấn đề này anh nhớ nhắc em <laughs> đầu ra tại vì sao anh Tùng mình mình bấm theo kiểu là giờ của giờ hoạt động á hôm nay đâu bảo trì đâu mà hôm nay nó lại bị lỗi dây ở vấn đề nộp này cái này mình phải nghiên cứu lại lâu là toàn pha này em bảo nộp sớm đúng dự kiến ấy <laughs> ok chúc mừng thôi ok anh ơi ok anh em ơi và nói chung thì ờ, cũng ờ, tính toán ok nè mà tại vì là Khải cũng dự định nếu có ai nào mà tranh giành tốt thì Khải biết đường Khải tính đâu hiện tại không ai tranh giành tốt thì Khải cũng đã đẩy cái ạc của Khải lên top 4 đó còn một ạc còn lon thì ờ, top 6 top 6 và một ạc cuối thì khoảng uh, 110k thì khả năng phi dân đó dân 110k thì giai đoạn này nó nằm ở khoảng tầm 100 ờ, ờ, nếu mà tính giá rẻ thì khoảng 190 kim 190 kim thì khoảng tầm 11 ờ, triệu 11 triệu còn cái này thì cũng tầm giá đó nè này thì khoảng tầm hạng 6 này khoảng tầm hơn 17 triệu với 140 à, 48 thì trong 150 đi với giá mà mua hai xu thì 300 kim 300 kim thì nó nằm dao động khoảng 20 triệu đó rồi còn cái này là 200k nhân cho giá 2 thì 400 kim 400 kim thì dao động khoảng tầm ờ, hơn 20 triệu hơn 20 triệu 2 20 triệu 3 gì đó hoặc khải 201 201 rồi ok rồi thì anh em cùng xem qua thì ờ, bên băng ngáo khải lụm 7 top cá nhân như nè lụm 7 top cá nhân như nè đó anh Tùng top 1 này Tùng top 2 Tùng top 3 khải top 4 và Tùng top 5 và khải top 6 và khải top 7 đó 7 ạ à, của anh em trong băng khải hết nha rồi anh em cùng xem sơ qua cái top băng hội thì tối ban hội thì không gì thay đổi thiên đớ win với đài hơn 200 gần 100 mấy chục vật phẩm thôi anh em à một cái tỷ lệ khá thấp dành cho hai ban hội họ quá hay rồi à, ờ, đại top 2 thua 100 mấy 100 mấy chục cá thôi tiêu gia thì chắc cú top 3 ba miền chắc cú top 4 và ac e chắc cú top 5 và cướp chắc cú top 6 và ngáo top 7 nha nè ý top 8 và tiếu ngạo top 9 và ac e top 10 rồi ở video này nói chung thì cũng khá là thành công à, nói thiệt là quá là hồi hộp anh em mà tại vì là thực sự mà mua đua top này nọ hơn ờ, năm bảy chục triệu á mà cảm giác mình không nhận không nhận được món quà nào thì thiệt sự là đó là một cái rất là tiếc nè nên là ở lần này thì khả đầu tư thì cũng có thu lại nên là cũng ok nha anh em rồi cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên kích ngay một nút like chia sẻ ủng hộ video khải nha anh em ơi và mùa sau nếu có đua top thì khải sẽ tiếp tục làm lại những video ờ, này cho anh em xem đó thì nói chung lúc này khải thì tính giây tính giờ nhưng mà hiện tại nó không được hợp lý cho lắm nên là bị dư khoảng mười mấy k nè nói chung là không nhiều nhưng mà tính toán thì vẫn là tính toán thôi còn lại giờ adder thì vẫn là giờ adder thôi chứ không biết nào nữa anh em ơi rồi anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ cho nha nam kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha bye bye ok bây giờ cài chuyển lại cũng đây bye bye ọt anh em ơi đó anh em xem sơ lại lần nữa tính ra thì khải à, bỏ hết khoảng mấy trăm k vật phẩm đây 210 nè cộng với uh, ờ, 149 đi rồi cộng với 108 đi rồi cộng với 15 16k ngồi là 483k một phẩm em ơi 483k rồi là tương đương là thiệt sự là hơn uh, hơn 60 triệu đó nè nhân 2 900 uh, 66 uh, ờ, kim 966 kim chia cho một uh, ờ, 50. hết 64 triệu nè mà hết 64 triệu hơn gần 65 triệu bên phần của Khải gần hết 65 triệu rồi cảm ơn em rất nhiều nha kính chúc anh em ờ, vui vẻ và bye bye hẹn anh em vào những video sau tiếp theo